Căn nhà này thì có diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 15m à, à, và được xây dựng với thiết kế là một trệt và ba lầu như quý vị. Căn nhà mình thì à, đang được nằm trên khu vực vị trí tọa lạc ngay trục đường của đường cây châm cũ này thuộc đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và ở đây thì có hai căn nha quý vị. Ờ, một căn là bên thì đang có mức giá bán là với giá là 7 tỷ 9. Đấy và diện tích thì bằng nhau và thiết kế thì cũng hơi khác một xíu nha quý vị. Thì uh, video trước uh, căn nhà mà quay 7 tỷ 9 thì em cũng đã giới thiệu về uh, cái căn nhà 8 tỷ 3 rồi. Thì uh, video sau uh, em uh, quay căn nhà 8 tỷ 3 thì em sẽ giới thiệu đến um, cô chú khách hàng chúng ta với uh, căn uh, 7 tỷ 9 nha và giới thiệu sơ về bên ngoài thôi. Thì uh, nếu uh, quý vị uh, khách hàng chúng ta quan tâm đến thì uh, có thể là um, gọi ngay về bên kênh nhà đất bên em. Em sẽ gửi video trực tiếp cũng như là có thể là xem uh, về bên kênh uh, để uh, biết thêm uh, về uh,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 Và bên ngoài thì à, chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với à, một lớp cửa sắt và được làm bốn cánh. Bên trong thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm sin và kính cường lực 10 ly nha. Nhà mình thì được làm hai lớp cửa rất là chắc chắn và kiên cố nha quý vị. Đây với căn nhà thì được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Bên trong đây thì sẽ được gia chủ thiết kế cũng như là tặng những các cái bộ sofa này và có cả những các cái kệ để tivi kèm theo là những các cái dây dán tường và kết hợp với những đồ trang trí bên trong nha quý vị. Bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý anh chị. Rất là đẹp, một mẫu nhà thiết kế hiện đại và à, nhà mới, mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi. Và với à, căn nhà mình thì có hướng chính là hướng Tây, Tây Bắc thuộc mệnh ai hợp phong thủy Tây Tứ Trạch thì có thể là đi xem căn nhà này cũng như là quan tâm đến những các cái à, sản phẩm tốt và đẹp chắc chắn và giá cả hợp lý mềm mại thì à, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em khi xem được video sơ qua video căn nhà này nha quý vị. Và ở đường sau đây thì à, chúng ta sẽ có cái ô khoảng giếng trời này để gia đình mình chúng ta lấy gió và lấy ánh sáng nha. Đấy, với không gian khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái tủ này. Có để những các cái đồ trang trí bên trên. Đấy, tạo cho thêm phần đẹp và sang trọng với ờ, đường sau thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian khu vực phòng bếp nha. Khu vực ờ, sau đây thì gia đình mình chúng ta sẽ nấu nướng và cũng như là ăn uống ở khu vực đường sau cuối của căn nhà mình. Với căn nhà đang được nằm trên khu vực vị trí tọa lạc ngay trục đường của đường cây châm cũ này thuộc đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và ngay sát bên lại khu vực công viên Làng Hoa và chợ Đông Tây luôn nha quý vị. Đây một vị trí phải nói là tuyệt vời và với à, giá bán thì chỉ có 8 tỷ 300 triệu đồng thôi Và còn thương lượng nha Một mẫu nhà mới và thiết kế đẹp nha quý vị Đã, Đang uh, được uh, uh, cộng đồng mạng cũng như là quay và giới thiệu đến uh, gia đình mình Thì bên em uh, cập nhật sớm và gửi đến cho quý vị khách hàng chúng ta đang uh, tìm kiếm và mua nha Thì uh, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em Khi uh, xem được uh, sơ qua về uh, chi tiết của căn nhà mình Vâng thì di à, uh, chuyển đến khu vực bên trên chúng ta sẽ tham quan đến cái uh, phòng uh, ngủ bên trên của căn nhà mình nha quý vị. Nhà mình thì uh, được uh, xây dựng thiết kế là lệch tầng nha. Cho nên là không gian khá là rộng. Đấy, với uh, bên dưới đây thì uh, sẽ được gia chủ tặng giường này, có tủ và bàn trang điểm kệ để tivi. Và cũng như là mỗi phòng thì uh, chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh ở bên trong nha quý vị. Sàn thì uh, được gia chủ là lót uh, gạch uh, uh, giá gỗ thôi Đấy, với à, bên trong đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này quý vị. Đấy, với à, được gia chủ là tặng à, nội thất full nội thất kèm theo nha. Để lại cho khách hàng chúng ta. Di chuyển ở khu vực đằng trước thì chúng ta sẽ có cái phòng ngủ tiếp theo như quý vị. Phòng ngủ số 2. Nhà này thì không xây dựng lửng nhưng mà thiết kế lệch tầng theo kiểu có lửng nha quý vị. Đấy, với không gian rất là rộng và thoáng nha đường trước đây thì ở ờ, ờ, phòng ngủ ờ, rộng hơn này Đấy, tận dụng ngay cái khu vực ban công à, thì chủ nhà không à, làm ban công nữa mà xây dựng hết đất luôn như là phun đất thì cái phòng không gian đằng trước khá là rộng và đằng trước đây thì cũng được gia chủ là tặng giường nha quý vị và có bàn trang điểm kệ để tivi này Đấy, kết hợp với những các cái thiết kế bên trong tạo cho không gian căn nhà mình thêm phần đẹp và sang trọng nha quý vị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 Đấy, với ờ, không gian thiết kế ờ, xây dựng lệch tầng cho nên là phòng ngủ khá là rộng nha quý vị. Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương thôi. Chỉ có 8 tỷ 300 triệu đồng và còn thương lượng cho những khách hàng nào quan tâm và cũng là thực sự thiện chí mua. Thì ờ, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em khi xem sơ qua được cái video của căn nhà cũng như là phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình. Thì liên hệ để đi xem nha quý vị. Và bên trong phòng ngủ thì được gia chủ tặng giường Có tủ bàn trang điểm, kệ để tivi, full nội thất à, Hết rồi căn nhà rồi Đấy, Và phòng trước đây thì à, chủ nhà đang để trống nha Gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng ngủ cũng được Hoặc là gia đình mình có thể là uh, sử dụng làm phòng thờ cũng được nha quý vị Và có phòng vệ sinh đằng trước này Đấy, Có phòng vệ sinh luôn Phòng này thì uh, gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng tập kim Đấy, cũng uh, rất là tuyệt vời nha quý vị Nhà mình thì ờ, xây dựng với 4 ờ, phòng ngủ và có 5 nhà vệ sinh. Có phòng thờ ông giặt và sân thượng trước sau nha. Và bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ đến với lại khu vực sân thượng nha quý vị. Và có phòng thờ, sân phơi, phòng giặt đầy đủ hết nha. Một mẫu nhà cực kỳ là đẹp và tuyệt vời, sang trọng và đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là yêu thương. Chỉ với giá là 8 tỷ 300 triệu đồng thôi. Đấy thì ờ, cô chú anh chị khách hàng chúng ta quan tâm đến những cái ờ, căn nhà đẹp và những cái giá cực kỳ là tốt cũng như là mềm mại đến ờ, quý vị mình thì có thể là nhấc máy và liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị. Và trên đây thì chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế này với không gian trên sân thượng thì được gia chủ là trang trí và kết hợp với những các cái họa tiết bên trong tạo cho không gian căn nhà mình thêm phần đẹp và sang trọng nha quý vị. Vâng thì à, một lần nữa video của em đến đây cũng xin kết thúc rồi Nếu như quý vị và mọi người khách hàng chúng ta cảm thấy quan tâm đến căn nhà này Thì à, nhắc máy và liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha Đấy, Với à, nhà mới sổ hồng riêng và giấy tờ pháp lý rõ ràng mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày Đấy, Và trong video của em đến đây xin kết thúc và xin chào Xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị khách hàng mình cũng là quý vị và mọi người trong video sau Xin chào và xin cảm ơn Xin hẹn gặp lại